người à, đến với buổi à, nhận định thị trường à, của VNDirect ngày 23 tháng 11. Mình xin tự giới thiệu mình là Bùi Lê Văn, là trưởng phòng quản lý tài sản ở Hồ Chí Minh. Hôm nay thì bình thường là sẽ có hai bạn, thì hôm nay thì có một mình mình thôi hỗ trợ chia sẻ mọi người trong ngày hôm nay. Hy vọng là những thông tin chia sẻ của mình sẽ hữu ích và giúp được cho mọi người trong quá trình là giao dịch và ờ, tìm kiếm cơ hội đầu tư thị trường ok mình xin phép bắt đầu thì mình sẽ điểm qua về sơ bộ về thị trường trước và có những cái cơ hội gì những biến động gì trong phiên của thị trường để cùng chia sẻ và trao đổi với mọi người ví dụ các bạn theo dõi thì thường mọi người sẽ hay theo dõi qua dashboard của uh, fan thì có một số cái thống kê cơ bản như sau Ờ, về thị trường thì các bạn theo dõi cái phần đầu thị trong phim là các bạn thấy là hầu như là buổi sáng thì quá trình test rũ nó còn xảy ra tức là index trong ngày hôm nay thì nửa đầu phiên buổi sáng cho đến 10 rưỡi thì thời index thực ra vẫn còn đang giảm nhưng mà quá trình tăng bắt đầu xuất hiện và đến buổi chiều thì thường thường xong một giờ chiều là bắt đầu hay có tình trạng là là là là giảm số là ép trở lại nhưng mà sau đó thì động lực vẫn tiếp tục tăng lên thì đặt ra câu hỏi là cái động lực mà thúc, thúc đẩy tăng giá index nó đến từ đâu thì các bạn ngó xuống gì đây các bạn ngó xuống quá trình ở dưới đây thì các bạn thấy là viên 30 thì vẫn tăng một phần trăm index tăng 1.13 tức là không chỉ đơn thuần ở viên 30 không chỉ đơn thuần ở viên 30 thì bắt đầu mình coi các tác động của nhóm của nhóm cổ phiếu lớn ảnh hưởng đến index nó như thế nào trong quan sát của thị trường thì thấy là có 47 cổ phiếu không đổi số lượng cổ phiếu tăng chiếm rất cao là chiếm 57.57% là chiếm 289 cổ phiếu và cổ phiếu giảm 166 thì tính theo như vậy á, đối với những cổ phiếu tăng thì cái lượng tiền nó là tiền tăng thì nó chiếm là lượng tăng khoảng 17.000 15.783 tỷ so với sánh với lượng giảm là chiếm có 7.762 tỷ thôi thì cái lập dòng tiền dương này khoảng là 8.000 tỷ ngược lại thì cái những cái số lượng mà cổ phiếu không đổ thì chiếm khoảng 620 tỷ đó thì đa số là đều tăng điểm và bắt đầu các bạn coi là những cổ phiếu mà giúp cho chỉ số index tăng 1% thì nó có Masan, GVR, VHM, Novaland, GAS, hoặc fast SI, mkg Ở chiều ngược lại thì có một số cổ phiếu giảm nhưng mà bắt đầu là mọi người để ý kỹ này. dần dần đó là những cổ phiếu lớn, những cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu xuất hiện trở lại ví dụ như Hoa, Xe, Hoa Phát nè sắt thép nè chứng khoán nè short thép ở chứng khoán hôm nay có ngân hàng không hôm nay trong nhóm tăng vốn hóa lớn không có cổ phiếu ngân hàng đây là đây là cái điều mà mọi người cần phải lưu ý tí nữa thì mình sẽ đi làm rõ vấn đề hơn và trong nhóm giảm là các bạn thấy đầu tiên BIDV giảm VB giảm CTG giảm Techcombank giảm MBB giảm năm cổ phiếu ngân hàng đúng không rồi thêm một số cổ phiếu nữa ví dụ cặp VGC GEX là hôm nay giảm khá mạnh cũng tác động đến thị trường và cuối cùng là cổ phiếu bất động sản ở đây DIG thì đó là một số khi mà nhìn như vậy thì mọi người sẽ sẽ mường tượng được nhóm ngành nó cũng ảnh hưởng bắt đầu mình qua mình coi đến là là tự doanh thì họ đang họ đang như thế nào ai tự doanh thì họ đang như thế nào thì ở đây thì tự doanh thì các bạn ở nước ngoài đi giờ nước ngoài thì bạn thấy hôm nay nhờ tới nước ngoài bắt đầu mua rồng trở lại hôm nay mua rồng trở lại thì à, sau gì nhiều ngày trước là bán rồng mắt các bạn thấy những lúc mà thị trường trên đỉnh đó, là nước ngoài bán ròng đúng không 212 tỷ nè 473 tỷ nè hôm nay là ngày review ngày đáo hạn phái sinh nè xong đến ngày 19 tháng 11 bán tiếp 800 tỷ nhưng mà quay lại đầu tuần thì thứ hai bắt đầu mua ròng 500 tỷ hôm nay mua ròng khoảng 206 226 tỷ đó thì khi mà nhìn như vậy xong thì mọi người thấy là ô oh, sao nước ngoài chưa trading tốt quá nhỉ đó thì mình sẽ làm lại câu hỏi số nước ngoài chơi liên tốt nha rồi tiếp tục là trong nhóm mua rồng thì là Vinhome là mua nhiều Masan mua nhiều rồi ờ, quỹ quỹ ờ, về chỉ số nhóm ngân hàng asset uh, ờ, am vn finlis rồi một số cổ phiếu khác một số cổ phiếu khác thì đây là một cái thống kê ví dụ quay tự doanh thì mọi người thấy là hôm 18 hôm 18 tháng 11 là ngày mà đáo hạn phái sinh thì tự doanh cũng bán đồng khoảng 873 tỷ nhưng mà đến uh, ngày uh, ờ, 19 tháng 11 khi mà thị trường giảm thì tự doanh bắt đầu mua vàng hôm 22 thì lại không mua nữa hôm nay thì chưa có số liệu đây là một số cái thống kê cơ bản về thị trường thì qua cái qua cái việc thống kê cơ bản này á, thì mọi người dần dần mọi người thấy là riêng cái phần biến động này các bạn sẽ biết được ở ờ, thị trường là do cái nhóm nào tăng rồi và thật sự là khi mà nhìn vào đây thì mọi người thấy là dòng tiền bắt đầu mọi người biết luôn là nhóm nào tăng liền chút xíu nữa mình mấy khung này xong thì uh, bây giờ mình sẽ đi qua điểm tin một số cái tin tức mà con nó có ảnh hưởng đến thị trường hay không ví dụ như là có rất nhiều thông tin về về uh, doanh nghiệp nè KBC nè cho màu cổ phiếu đầu tư công nè rồi uh, ờ, MVKG là có thông tin về việc là kết quả kinh doanh tháng 10 là đạt kỷ lục đó nên nó thúc đẩy cái đà tăng giá của MVKG tiếp tiếp tục rồi một số uh, nhóm ngành ví dụ nhập vi Việt Nam là nhập siêu 370 triệu USD trong nửa đầu tháng này. cái này là cái những dấu hiệu mà mà mà khi mình giao dịch đó, khi mình đầu tư đó, thì cái quan trọng nhất là những chuyển động vĩ mô nó giúp cho mình tìm kiếm được cái gì tìm kiếm được những cái uh, xu thế lớn để mình đi đầu tư thì đây bắt đầu quay lại thị trường thì mình sẽ làm một cái quest đơn giản để mọi người đánh giá được nhanh luôn là thị trường ở đây như thế nào đây là nhóm market cap thực ra là các bạn có một cách là các bạn cách ờ, là phân tích theo nhóm ngành và họ theo vốn hóa thì khi mà theo vốn hóa thì các bạn thấy một điều rất đơn giản là là trong những ngày qua trong T cộng 3 T cộng 4 ví dụ đây là hôm nay thì small cap tăng mạnh nhất đúng không 164 phần trăm thì các bạn quay lại t cộng 3 này, t1 t2 t3 t trở lại t cộng 3 thì các bạn thấy từ vùng đỉnh đến giờ small cap giảm 4.24% 4.24% còn khi mà từ VNDAX thì sao VNDAX thì giảm chỉ có 0.14% thôi các bạn qua đây các bạn thấy là 0.14% từ đây giảm xuống đây Đấy, 0.14% rồi nhóm sao rồi với nhóm midcap thì sao đặc biệt là mọi người phải coi nhóm midcap là giảm 2.92% 2.92% rồi đến nhóm mà trong giai đoạn vừa qua trong xuyên suốt quá, quá trình mà gọi là đổ máu của thị trường xảy ra thì lại không gì không bị ảnh hưởng gì là VN30 là T cộng 2 T cộng 3 T cộng 4 vẫn đang xanh hầu như chỉ xanh thôi thì nó dẫn đến là đây những ai mà trong từ thứ uh, từ thứ sáu từ thứ năm thứ sáu rồi thứ hai thứ ba giữ đều đang lời hết đều đang ở vị thế ok hết đang có lời quan sát như vậy xong bắt đầu là mình đi qua mình coi nhóm ngành nhóm ngành thì ờ, đây thì mình sẽ đi coi nhóm ngành nó đây như thế nào nhóm ngành coi nhóm ngành thì lại thấy một hiện tượng nữa hiện tượng nữa là uh, nếu như mình sẽ t cộng 3 đi t cộng 3 những cái cổ phiếu nào biến động nhiều nhất tức là t cộng 3 là tính từ từ từ từ, từ đỉnh là thứ năm cho đến bây giờ đây các bạn thấy t cộng 3 energy này t cộng 3 nè này t0 nè t1 nè t2 t3 nè từ thứ ờ, ngày 18 tháng 11 từ đã học phát sinh cho đến bây giờ thì bạn thấy vấn đề này. năng lượng giảm mạnh nhất năng lượng là nhóm gì nhóm dầu khí năng lượng giảm dầu khí giảm mạnh nhất rất, rất mạnh đúng không giảm một phát về MA trung hạn luôn từ vùng bên trên mà về MA trung hạn luôn rồi đến nhóm gì nhóm ngành công nghiệp công nghiệp liên quan đến xây dựng liên quan đến xây dựng các bạn muốn rõ hơn các bạn vô đây nè các bạn vô đây nè các bạn tắt ra công nghiệp nè công nghiệp thì nó tắt ra nè vật liệu xây dựng kho bãi nè đó vận tải nè đó thì nó có liên quan đến xây dựng và vật liệu xây dựng nè ở đây thì trên chỉ số này là nó phản ánh là chỉ số là nhóm ngành xây dựng xây dựng và kho bãi thì xây dựng thì các bạn thấy là cái chạm này quen quen mà chạm này của đạt phương nè đạt phương nè ci nè đó là những doanh nghiệp hàng đầu về nhóm xây dựng đó rồi uh, um, cái gì hòa bình uh, đó là những cái doanh nghiệp về xây dựng thì các bạn thấy đây là nó sụt giảm rất nhanh rồi đến nhóm là này là liên quan đến khí ga nè cổ phiếu ga nè gas nè gas là mọi người thấy là gas sụp một phát một nè đó thì khi mà theo dõi nhóm ngành như vậy thì các bạn bắt đầu có các bạn quan tâm gì ờ vậy trong 3 ngày vừa qua đâu là leader của ngành trong 3 ngày vừa qua thì leader của ngành đó là nhóm ngân hàng nhóm ngân hàng và khi mà mình mình mình sâu ra nhóm ngân hàng thì các bạn thấy là hôm nay hôm nay những cổ phiếu mà tác động đến chỉ số của nhóm của thị trường giúp thị trường tăng lên một phần trăm lại không có cổ phiếu ngân hàng mà toàn các cổ phiếu ngân hàng tác động theo đà giảm thì đây khi mà theo hệ thống mà giao dịch thì các bạn thấy là ngân hàng chỉ số của ngân hàng là VNFin đó đã vượt đỉnh khoảng tháng 8 đã vượt đỉnh tháng 8 thanh khoản vô cao rất cao nhưng nhưng về mặt công thức là dòng tiền đang ra chứ không không chưa thấy dòng tiền đang vào tức là cái lực đẩy của nó không thực sự mạnh mẽ lực đẩy của nó không thực sự mạnh mẽ và dẫn đến là ví dụ các bạn quan sát nhóm ngành của ngân hàng hôm nay thì các bạn bạn thấy luôn là ngân hàng à. rồi mình bật cái uh, diễn biến của nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay thì bạn thấy luôn là hầu như là ngày hôm nay nó chỉ còn duy nhất gì những cổ phiếu thanh khoản cao nhất nha những cổ phiếu thanh khoản cao nhất như TCB nè đồ thị cũ vẫn vẫn có để đấy chạm vùng cản là quay đầu nữa này. chạm cản quay đầu nữa vài dòng tiền hầu như bán ra nên nếu như các bạn mà giao dịch đó nếu như các anh chị và các bạn thực sự là có kỹ năng giao dịch tốt đó các bạn sẽ và chỉ là thuần túy là thị trường nói gì và giao dịch theo như vậy thì các bạn sẽ thấy rất rõ là đây là vùng cản kháng cự của TCB và nếu các bạn action theo như vậy thì giao dịch vừa qua thì cũng giao dịch được mấy vòng rồi đến tim phong banh tim phong banh lại là một câu chuyện khác tim phong banh là cổ phiếu gì hình thành xu hướng tim phong banh mình nói rất nhiều lần về mặt dài hạn nhé về mặt dài hạn đây là cổ phiếu đang có xu hướng tăng tốt nhất của nhóm ngân hàng vậy các bạn cần chỉ cần là biết cách so sánh biết cách nhận diện cái trạng thái xu hướng giá của cổ phiếu thuộc cùng một nhóm ngành thì tùy từng chuyển động tùy từng cái thời điểm mà gọi là gì nhóm ngành này nó biến động mạnh ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy là nó có giai đoạn là nhóm phim đây ngân hàng thì khi mà so sánh với chỉ số này bất kỳ khi nào mà chỉ số cái chỉ số này nó nó biến động mạnh nó biến động mạnh thì cái thằng tăng mạnh nhất sẽ là thằng là thằng gì thằng đang có xuống tăng ví dụ qua đây các bạn thấy là là tiên phong banh đúng không tiên phong các bạn quay trở lại đây các bạn thấy là cái giai đoạn mà uh, sen đây mình so sánh với giai đoạn là Benfin này để cho các bạn tìm ra các cơ hội giao dịch thôi chứ không gì nè ví dụ đây là giai đoạn mà đây ngân hàng tăng đúng không cổ phiếu cổ phiếu ngân hàng tăng nè đây cũng tăng nhưng mà cổ phiếu ngân hàng sideways nè cổ phiếu này tăng rồi đến bây giờ cổ phiếu này bắt đầu nhóm ngân hàng tăng nè nhóm ngân hàng tăng nè đó thì đây cũng tăng hồi phục lại trở lại đây tăng thế nên là cổ phiếu này đây là cách để để mình xác định gì để mình xác định nhóm để xác định cổ phiếu mạnh nhất trong ngày đó thì đó muốn chia sẻ mọi người thì đây thì thêm nữa là trong ngày hôm nay thì mọi người thấy cái biến động giao dịch hầu như là những cổ phiếu mà thanh khoản cao ngoại trừ TC tin Phong Banh nha hầu như đều giảm ấy. hầu như đều giảm vậy những cổ phiếu tăng thì sao ví dụ MSB những cổ phiếu tăng nhà bắt đầu MSB duy trì là tăng khi các bạn nhìn những các bạn thấy là trạng thái xuống mạnh hơn so với so với chỉ số chung này tức là trạng thái nó vượt định trạng thái hình thành xu hướng rồi còn nhóm này chưa vượt chưa hình thành xu hướng rồi ví dụ ở dưới đây là OCB cũng đang xu tăng rất rõ ràng đúng không OCB rất đang xu tăng thì cái những cổ phiếu này khi mà chỉ số nó điều chỉnh hoặc là chỉ số nó tạo tín hiệu thì những những cổ phiếu này nó sẽ tăng sớm hơn nó sẽ tăng sớm hơn và đây là những cái ví dụ mà mình đã từng chia sẻ với mọi người trong những buổi livestream trước của mình đó là cách để mọi người dần dần là mọi người thiết lọc ra những những cách phân tích uh, kế hoạch giao dịch để mình có thể là trong quá trình giao dịch mình chủ động mình hành động để mình kiếm ra những cơ hội giao dịch cho mình đặc biệt là trong khoảng một tuần qua thì những biến động thị trường rất là xấu những cái nền thị trường nó xấu và nhóm ngành ngân hàng thì nó tăng rất là mạnh mẽ ví dụ như TCB Tiên Phong Bank thì tăng khoảng 13 phần trăm trong vòng 3 4 ngày qua có những cổ phiếu tăng rất mạnh nha là Tiên Phong Bank là HD Bank nè HD Bank này cũng tăng rất mạnh trong thời gian qua nè HD Bank nè rồi BV Bank nè tăng từ đáy bật lên nè đó hình thành xu hướng nè hoặc là những cổ phiếu nhỏ một số cổ phiếu nhỏ như VB nè VBank nè à. rồi VIB Bank nè à. đó là những cổ phiếu mà giai đoạn vừa qua đang bật lên rất là tốt thì hoàn toàn là mọi người có thể là vẫn follow nhóm này tức là mình có chia sẻ là thực sự là có nên follow nhóm ngân hàng hay không mình nói là vẫn nên follow vẫn nên follow và có thể giao dịch tỷ trọng một phần để xác định các cơ hội giao dịch ở nhóm này có hay không tại vì đây ít ra có một số cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường mạnh nhất của nhóm ngân hàng đang hình thành xu hướng đang hình thành xu hướng các bạn nên bỏ những cổ phiếu ở dưới cùng đi những cổ phiếu các bạn chỉ cần làm một cái đơn giản là trong 3 phiên vừa qua trong 3 phiên 4 phiên vừa qua những cổ phiếu nào tăng mạnh nhất của nhóm ngân hàng đó là đó là đối tượng các bạn sẽ lưu ý vậy dẫn đến là sắp tới các bạn khi mình mình trả lời giải đáp cho mọi người thì mọi người cũng hiểu được rằng là có những cổ phiếu mình sẽ nói ok đây là cơ hội giao dịch có một phiếu thực sự là không phải là cơ hội giao dịch thì các bạn chỉ cần một điểm mốc gì các bạn xác định được điểm mốc sau các bạn so sánh là mức độ tăng giá thì các bạn sẽ ra được ờ, là trạng thái cổ phiếu đang như thế nào đó là nhóm ngành ngân hàng rồi ờ, trong ngày hôm nay thì nó còn trong thời gian qua thì nó còn cái gì nữa ví dụ ngày hôm nay nè ờ, trong ba ngày qua thì uh, có nhóm consumer nhóm gọi là nhóm bán lẻ đi đây là nhóm bán lẻ đây là nhóm ngành bán lẻ đây là nhóm ngành bán lẻ thì khi mà kiểm tra những mã lẻ thì các bạn thấy rất rõ là gì có những cổ phiếu như là một vài cổ phiếu à, nên mình không cần là phải để nhiều với đi DigiWorld DigiWorld thì cái câu chuyện là mình có chia sẻ với mọi người là DigiWorld câu chuyện là tập trung vào đà tăng trưởng đà tăng trưởng càng mạnh thì DigiWorld sẽ càng sẽ càng thúc đẩy tăng giá nhưng mà nếu đà tăng trưởng bị nghi ngờ thì giá của cái sẽ giảm sẽ giảm rất mạnh đó là câu chuyện đơn giản nhất khi các bạn đầu tư cổ phiếu tăng trưởng DigiWorld nè MWG rồi mà với cái vừa mình vừa chia sẻ mọi người là trong quý ờ, trong tháng 10 vừa qua thì lợi nhuận đạt kỷ lục đúng không nó đến từ lợi thế thứ nhất là lợi thế về việc là à, đây là doanh nghiệp có thể là đầu tư tài chính với chi phí vốn rất thấp thứ hai là việc mở cửa trở lại thì nhu cầu thì nhu cầu từ uh, điện máy xanh và uh, thi động rất là nhiều cửa hàng thi động rất nhiều còn bắt hóa xanh thì tất nhiên là trong giai đoạn trở lại khi thói quen thói quen đi chợ truyền thống người dân sẽ quay trở lại thì tất nhiên là bán hóa xanh nó mới sụt giảm doanh thu nhưng mà có một khi của MWG là cửa hàng Top Dung cửa hàng chuyên độc quyền cho Apple thì nó cũng là thúc đẩy nó vẫn thúc đẩy thì khi mà như vậy thì các bạn thấy là đầu tư về trung hạn về dài hạn về cái gì đó tích sản cổ phiếu MWG hoàn toàn nó nó thích hợp tất nhiên là nó có một số drama thời gian vừa qua nhưng mà mình đang nói câu chuyện về đầu tư tiền là giữa công việc lý trí chứ không liên quan đến công việc cảm xúc nên là MVR vẫn duy trì đà tăng và rất nhiều công ty khoán ví dụ như là là đây các bạn lên đây xong các bạn vẫn mở với MVKG thì các bạn sẽ ra được cái gì ra được rất nhiều khuyến nghị của công ty chứng khoán này ra các công ty chứng khoán sẽ có các khuyến nghị uh, đối với MVKG đâu rồi đó Đà, quan điểm các công ty khoán các bạn hoàn toàn có thể tham khảo đây nhé quan điểm là ngày 18 tháng 11 là HSC khuyến nghị mua là định giá 138 là ngày 6 tháng 11 HSC khuyến nghị mua là ngày 1 tháng 11 là Resu khuyến nghị mua là ngày 29 tháng 10 là HC khuyến nghị mua là 29 tháng 10 Visa khuyến nghị mua là giá khuyến giá mục tiêu trung bình là 141.68 đây các bạn của VND hoàn toàn các bạn có thể dashboard của VND nó giúp cho bạn xác định được ở cái trạng thái cơ bản của doanh nghiệp thì quay lại lại, đây cổ phiếu thì bạn ấy cũng lên trong bốn bàn cũng khá phê rồi đúng không đó thì đó là một cái cái cái cái hay ngoài ra thì một cổ, cổ phiếu khác là FRT thì các bạn thấy là trong xuyên suốt giai đoạn vừa qua thì những nhóm ngành ví dụ như bán lẻ khi mà nền kinh tế hồi phục trở lại sau covid thì nhóm ngành này vẫn duy trì xuống lên vẫn duy trì xuống lên và là một cơ hội mở ra bet thì bị suy yếu bet thì là cổ phiếu rẻ trong ngành cổ phiếu rẻ trong ngành thì hoàn toàn là cái vùng vùng giá đây hoàn toàn nó sẽ khớp với vùng giá đây nên các bạn cứ follow và follow kỹ biết đâu là đây sẽ mở ra những cơ hội khác cho mình trong quá trình là quá trình mà điều chỉnh để thành công thì ok mình sẽ mở ra vị thế giao dịch đối với quest được à, đó là nhóm ngành thứ hai sau khi mình kiểm tra về việc là bật lên từ vùng đáy bật lên trong vòng 3 ngày vừa qua các bạn chỉ cần làm một số cái thủ thuật đơn giản thôi ngành này thì ngành này thì cái chạc này là massage rồi dạ, bán lẻ à, không phải ngành à, ngành ngành liên quan đến lương thực phẩm thì đây là massage rồi massage thì nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phiên ngày hôm nay phiên ngày hôm nay tăng khoảng 4.4 à, phần trăm đối với massage đó thì mình có chia sẻ là massage thì giai đoạn tăng mạnh nhất của massage là dưới đây còn tại giai đoạn đây nó toàn là duy trì sideways up thôi à. nó giống như vậy nè nó đi ngang ngang ngang và nó tiệm cận những cái bên trên nó lại quay đầu một phiên tăng hai phiên tăng lại quay đầu giảm một phiên tăng hai phiên tăng quay đầu giảm nên mình cũng chưa rõ nha nên mình thật sự là chưa rõ cái đà này nó có mạnh hay không tại vì mặt dòng tiền á, thì nó vẫn đang ra và thanh khoản nó mức đều chứ không phải là thanh khoản mạnh mẽ như là cái đoạn trước khi mà đang tăng được mọi người thấy thanh khoản vào rất là tốt đó thì đó là mã sang còn vậy các nhóm ngành khác thì sao nhóm ngành mà mọi người quan tâm ví dụ như là bất động sản ví dụ như là trước khi nói bất động sản thì mình nói về sắt thép chắc chắn các bạn có một số bạn sẽ hỏi về sắt thép thì mình nói là sắt thép đây đây là đồ thị của của nhóm ngành vật liệu xây dựng đơn giản là đồ thị của Hòa Phát đơn giản đây là đồ thị của Hòa Phát thì nếu như phân tích Hòa Phát phân tích Hòa Phát còn đây là phân tích đối với trạng thái của nhóm chỉ số nhóm ngành thì các bạn thấy là nó gãy trend từ ngày 17 tháng 11 rồi 17 tháng 11 và về nguyên tắc ấy, những anh chị nào mà có học cơ bản về phân tích kỹ thuật không các bạn các bạn sẽ biết là kể trên từ ngày 16 đến 17 tháng 11 là action phù hợp nhất của bạn là phải bán action phù hợp nhất của bạn là phải canh bán để thoát ra trước khi đổ dốc mạnh xuất hiện thì hòa phát thì sao hòa phát cũng y chang vậy hòa phát nó xuất hiện từ ngày nào hòa phát xuất hiện từ ngày 15 cơ hòa phát xuất hiện sớm hơn xuất hiện sớm hơn và lúc đó là lúc mình phải đến thoát ra và bây giờ là những cái nhịp gì nhịp hồi phục hòa phát thì trong những cái lần mà mình chia sẻ thì nó có cái biên độ là từ 46 giờ đến 48 thì sau khi mà 46 48 thì nó sẽ có một nhịp hồi còn bây giờ là đang đo cái nhịp hồi nó như thế nào thôi thì có thể sử dụng Fibonacci nè anh chị và các bạn có thể sử dụng Fibonacci hoặc là một hệ thống cái đường MA thì đây nó rất rõ là nó quanh đâu đó khoảng là MA thì nó quanh đâu đó khoảng 51 ít thì các bạn có thể lưu ý vùng 51 ít để các bạn nếu các bạn đang kẹp thì cần bán thì ok chờ vùng giá này bán còn các bạn nào mà đang muốn mua thì nên chờ nên chờ giá phải qua đáy thì mình mới biết đâu phải đi qua vùng đáy đã thì mình mới biết đó là đáy còn bây giờ đừng có mua sớm đừng có mua sớm đừng giao dịch gì cả ờ, hoa sen thì sao thực ra trong nhóm mình sắp thép á, chỉ có mỗi hòa phát bây giờ nó có lợi thế cạnh tranh rất rõ ràng trong giai đoạn mà biến động giá về giá sắt thép về giá nguyên liệu đầu vào lẫn đầu ra rất là mạnh mẽ thì chỉ nên tập trung vào những doanh nghiệp là có lợi thế theo quy mô thôi lọt phát thì nó sẽ mang lại lợi thế cho các bạn khi mà các bạn value investing được đó một lọt phát rồi dẫn đến xuất xuống dưới thì hầu như là hầu như là không còn nhiều nhiều nhóm ngành mà nó hấp dẫn thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là vậy nhóm bất động sản thì sao mình review hết tất cả nhóm ngành luôn cho mọi người có một cái góc nhìn là là rõ ràng nhất về về về từng nhóm ngành ừ, khi mà tham gia thị trường luôn ví dụ mình review nhóm ngành bất động sản đi bất động sản ở đây bất động sản ở đây thì mình sẽ tập trung vào những cái doanh nghiệp mà có thanh khoản cao trong mấy ngày vừa qua thì các bạn thấy nào khi mình review nhóm thanh khoản cao nhất trong ngày hôm nay là DG của nhóm bất động sản là DG thì DG các bạn xem xét T cộng 3 này t cộng 4 này thì mình đã từng mình đã từng chia sẻ rồi thật sự là mình đã từng chia sẻ đây DG trên chương trình của nhịp đọc thị trường này rồi và mình nói là nó như theo biên độ và thực ra là mọi người đừng có hưng phấn mọi người mua đổ theo hãy nên hãy nên biết những lúc mà hưng phấn là lúc nên bán và bây giờ nó thì nó rõ là quá trình quá trình gì quá trình đảo chiều đã và đang xuất hiện tất nhiên là trend ở đây thì mọi người thấy là giảm sàn mọi người nó gãy trend thực ra bản chất là cái trend dài ấy, thì nó chưa chưa gãy nó chỉ có dấu hiệu tạo đỉnh thôi và đang điều chỉnh đó dấu hiệu tạo đỉnh và đang điều chỉnh còn quá trình điều chỉnh nó có chuyển thành quá trình là đảo chiều hay không cái đó cần phải cần phải quan sát thêm nhưng mà một phiên hai phiên ba phiên thì nó cũng khá đau đấy đối với nhóm một là DG cổ phiếu thứ hai cổ phiếu thứ hai là giảm mạnh mẽ này. trong ba phiên vừa qua là giảm 10 phần trăm là KBC này nay là KBC giảm từ bên trên giảm về đến đây thì mọi người thấy là giảm rất là rất là mạnh đúng không mạnh thế 54 mà giảm về 54 55 mà giảm về 48 45 48 là rất kinh khủng nên là mọi người phải trong giao dịch trong ngắn hạn thì mọi người phải set set up cái gì? vũ khí quan trọng nhất là stop loss để giao dịch an toàn được đó, để nó giao dịch an toàn được uh, bên uh, công ty đang có chương trình là cho các anh chị các thành viên trong Zoom á, nhịp độ thị trường có cơ hội nhận được voucher giảm giá 25% khóa học đi của VND nha thì các bạn nào mà quan tâm á, thì để lại email hoặc uh, số điện thoại trong phần chat thì sẽ được các bạn uh, các bạn bên uh, các bạn hỗ trợ uh, hỗ trợ cho và chat trực tiếp với mọi người thì các bạn để lại email thì sẽ được nhận cái voucher đó để giảm thì mình nghĩ là nên học tại vì các bạn biết xong trong quá trình đầu tư hoặc giao dịch đó, một là các bạn phải có tiền thứ hai các bạn phải có năng lực đầu tư thứ ba mới mới xem xét đến là môi trường tức là những người đồng hành cùng rồi những nơi mà các bạn sinh hoạt xây dựng nếp sống kỷ luật các kiểu để giao dịch thì cái đầu tiên mình phải có kiến thức đã để mình hiểu những gì người ta nói những gì người ta chia sẻ hoặc là những cái xu thế những cái điều kiện của thị trường đó nên học nên học đó là góc nhìn của mình rồi quay trở lại thị trường là nhóm bất động sản thì các bạn thấy là KBC giảm này. KBC tính là 10 ngày vừa qua 3 ngày vừa qua giảm 10% FLC là đang có xu thế tăng mạnh nhưng cũng giảm hai phiên luôn các bạn thấy không một phiên giảm 6% một phiên giảm 5% và đến hôm nay thì trường hồi phục lên FLC cũng không hồi phục luôn thì nó dẫn đến gì bất động sản đang trạng thái quá nóng bất động sản đang ở trạng thái quá nóng và dẫn đến là mọi người phải phải xong nó nó không phải là nóng đối với những cổ phiếu mà bình um, cổ phiếu có nền tảng tốt nhưng mà nó nóng đến một số cách thức định giá không phù hợp trong giai đoạn hiện còn vừa qua tức là nhiều người là cứ xét quỹ đất của doanh nghiệp và so sánh tăng giá rồi cộng dồn vô tính là tính là NAV của doanh nghiệp và tính là giá của cổ phiếu thì nó rất nhiều cái trường hợp nó rất là ảo và nó không tập trung vào co chính nên là nên là mình bị FOMO theo cái theo cái xu thế tăng của cổ phiếu rất là nhiều và FOMO theo đám đông ví dụ là ừ, Long Đền này các bạn thấy không Long Đền này gãy một phát một là đi rất là nhanh luôn nên trong giao dịch sống càng lâu thì sẽ càng hiểu được một câu là đừng bao giờ để mất tiền thay vì các bạn xông lên một cơ hội giao dịch thì các bạn nghĩ là ờ, trước trước mắt khi xông lên đó mình có rủi ro về mất tiền không thì đây sẽ thấy là nhóm bất động sản đang có có rủi ro mất tiền rất nhiều tất nhiên là nó đang giảm về vùng hỗ trợ rất hấp dẫn và ở dưới đây các bạn sẽ thấy một số cổ phiếu tăng lên xe này, CKG này, CKG này, hoặc là bên đây là uh, sale này, sale vẫn tăng này, hoặc là bên đây là uh, ờ, SSC này. Bản thân ở những doanh nghiệp này thật sự là hoạt động nền tảng có nền tảng rõ ràng có nền tảng rõ ràng nên bước phá trở lại dễ dàng thì việc là chọn lọc giữa một danh sách rất nhiều cổ phiếu bất động sản đây để ra được những nghiệp thực sự nó phù hợp cho các bạn đó cần gì đó cần kiến thức đó cần kiến thức và năng lực đầu tư của các bạn về chọn cơ hội chọn cơ hội đầu tư thì đó là cái góc nhìn chia sẻ của mình thì ở đây thì thấy là nguyên nhóm ngành này nó rủi ro nhiều nên cho nên là mọi người đừng có giao dịch cổ phiếu bất động sản trong giai đoạn trong giai đoạn ngắn hạn hãy nên tìm kiếm nhóm mạnh nhất vậy các bạn sẽ là được câu nhóm nào mạnh nhất các bạn có có có, có thấy không nhóm nào mạnh nhất mình thấy mình thấy một nhóm rất mạnh nhóm gì nhóm chứng khoán Vindy nè Vindy tăng từ 55 vượt cản vùng 55 tăng đến đây đây mình sẽ bật nhóm chứng khoán cho mọi người coi chứng khoán chứng khoán hôm nay nhá chứng khoán hôm nay thanh khoản cao SI tăng 7%, SS tăng 5.26%, VND tăng 6.89%. Ba cổ phiếu mà hai cổ phiếu tăng vốn. Ba cổ phiếu tăng hai cổ phiếu tăng vốn và các bạn có tay cộng 3 này, nhưng cổ phiếu vẫn lời. SI lời 6%, VND lời gần 4%, nếu tính tay cộng 4 thì SI lời 13%. Đấy, lời 7%. Vậy nếu mà xét là quán quân của T3 là VG và SI thì đây có VG đây có VG thì đang tăng VG thì là cổ phiếu penny nè đang đạt tăng mạnh nè rồi VG nè rồi APG nè An Phát nè cũng cổ phiếu penny đang như là tăng mạnh nè cộng và có Vinning rồi dưới sẽ có một số cổ phiếu khác nữa như là ART nè VIX nè tức là một số penny hoặc mix thuộc nhóm chứng khoán mà nó cũng sẽ có lực đẩy rất mạnh nhưng không phải tất cả đều lên nhưng không phải tất cả đều lên những cổ phiếu mà doanh nghiệp yếu nó vẫn giảm doanh nghiệp yếu nó vẫn giảm ví dụ đây các bạn sẽ thấy là ABS à, là một cổ phiếu có đà tăng rất mạnh mẽ trong thời gian qua nguyên một tăng rất mạnh mẽ làm bữa thậm chí là hôm ngày 10 18 tháng 11 khi mà đáo hạn phái sinh á thậm chí ABS vẫn đang tăng xe mà đến ngày 19 thì còn giảm có tí à, giảm có 4 phần trăm ngày hôm sau mới giảm mạnh là sàn hôm nay thì muốn chân, tức là giảm mạnh nhất là giảm 10 phần trăm và sau đó giảm tuần tự lên cho một số thông tin khoát khác là do hôm nay có hồi lên nên mới giảm đỡ lại vậy t cộng tư t cộng 4 thì sao t cộng 4 thì sẽ có là VGSI, HBS, ART, ABG, VS, VND thì nếu như các bạn nào mà giao dịch cổ phiếu nhóm chứng khoán á, thì các bạn phải lưu ý là T cộng 4 T cộng 4 thì nó sẽ có là qua đỉnh ví dụ đây là t cộng 4 nè t1 t2 t3 t4 t cộng 4 thì ở đây nó sẽ bỏ qua đoạn nhiễu đây và những cổ phiếu nào vẫn vượt được cái đỉnh đó và duy trì tăng thì nó sẽ là mạnh ví dụ VG này. VG này. còn những cổ phiếu nào mà nó chạm vùng đó chạm vùng nó suy giảm xuống nó đang hồi phục lên ví dụ ORS này. các bạn thấy nó sẽ yếu lên đây đó t 4 này nó sẽ bị yếu lên đó là cách đó là cách để các bạn so sánh so sánh trạng thái của các cổ phiếu trong cùng ngành thì khi mà thực ra là quán quân của việc là giao dịch đối với nhóm nhóm chứng khoán đó, cơ hội lớn nhất nó sẽ đến từ việc là hai cổ phiếu thanh khoản cao nhất và có cơ hội tăng vốn tại vì bây giờ nó bị giới hạn về việc là tăng vốn của thị trường ờ, giới hạn về việc là cung cấp margin rồi bắt buộc các công tốc công công ty chứng khoán phải tăng vốn thì mới gì thì mới cung cấp margin thêm được tại trong giai đoạn một thị trường giao dịch đâu đâu đó khoảng là có những phiên giao dịch 2.5 tỷ đô chỉ sau mỗi ờ, Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á và vượt Singapore luôn thì bạn thấy là cái cái, cái mức độ tăng trưởng cái mức độ mà nhà đầu tư mới gia nhập thị trường rất rất nhiều rất rất nhiều và nó cơ hội nó là thiên thời của nhóm chứng khoán vậy những doanh nghiệp nào lớn những doanh nghiệp nào có nền tảng công nghệ và những doanh nghiệp nào được gọi là tranh thủ tăng vốn được tức là đi tắt được á thì đó là VND thứ hai là SI đang tranh thủ tăng vốn được HCM thì bị giới hạn bị giới hạn bởi vốn cổ đông vốn cổ đông có liên quan đến vốn cổ đông nhà nước nên HCM cái đà tăng nó không mạnh còn các bạn quay qua đây các bạn thấy đà tăng của Vindy các bạn thấy ấn tượng cực kỳ ấn tượng cực ấn tượng tăng đâu đó khoảng 50 mà lên đây là 80 rồi tăng 60 phần trăm trong một thời gian có một hơn có một tháng chính xác là một tháng luôn rồi uh, ờ, SSS là là cũng kiểu kiểu như vậy mà mạnh nhất mạnh nhất là VinD xong đến SI nếu xét ra đó SI đang giai đoạn bùng nổ sau sau thông tin tập vốn đó là một số chia sẻ của mình về nhóm mạnh nhất thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi giải đáp các câu hỏi của mọi người trong thời gian qua thì để coi là những cái chia sẻ đó hỗ trợ mọi người được như thế nào trong quá trình giao dịch ờ, rồi thì mình sẽ định tin lại những cái từ đầu nhé ờ, bạn Bảo Trung hỏi về cổ phiếu uh, SAM FLC SSC giữ được không ờ, ví dụ SAM khi mà các bạn giao dịch SAM các bạn phải hiểu một điều như vậy nè khi bạn giao dịch cổ phiếu SAM thì đơn giản các bạn phải hiểu là vì sao các bạn giao dịch cổ phiếu này đúng không vì sao các bạn giao dịch cổ phiếu này sam đơn thuần là cuộc chơi gì đầu cơ đầu cơ giá và quý ba vừa rồi lợi nhuận của sam đến từ đầu tư tài chính đầu tư tài chính nhiều nên trong trường hợp này á, là vị thế của mình là nó qua rồi đây là có vị thế đảo chiều nè và cật phân đảo nè thì đà này sẽ là đà giảm nên trong trường hợp này á, bạn ừ. hỏi mình là Sam như bán sàn làm cách nào để bán được thì nếu quyết tâm thì đủ lực bán thôi chứ mình không biết như thế nào nữa chẳng hạn là khi mà những cổ phiếu này thì khi mà sàn mà có thanh khoản thì ưu tiên phải bán thôi còn trường hợp đặt ra là do mình hành động sai nên nó sẽ dẫn đến một chuỗi các việc sai sau đó nếu như mình bán xong mà nó dội lên trần thì mình sẽ làm gì mình có mua lại không bạn mua lại xong nó không kịp tên nó là giảm xuống nữa thì lúc đó nó, nó là xảy ra tình huống gì tức là nó sẽ có gọi là luân phiên luân phiên luân phiên sai tiếp chuỗi nụ sai nên trong giao dịch đó người ta cần là gì cần những lúc nên hành động buộc phải hành động còn qua điểm nó là rất khó để mà đưa ra cái quyết định là nên làm gì tại vì nó sẽ xảy ra tâm lý tâm lý trong giao dịch rất là nhiều nên là cái này là cái chị mình chia sẻ thật sự Sam nếu thật sự là muốn bán cứ kê ra sàn thì nó khớp tại vì cổ phiếu dù cho nhốt sàn nhưng vẫn giao dịch còn hai chỉ cổ phiếu một phiên mà hoàn toàn có thể bán được vấn đề là khi bán ra xong nó dồn lên thì mình có bị tâm lý không là câu hỏi đầu tiên là ờ, câu hỏi tiếp theo là liên quan FLC FLC cũng y chang vậy khi mà giá giảm hai phiên về từ vùng định là 16.5 về đến bây giờ là 14.7 thì tính là giảm 1.7 giá là giảm khoảng hơn 10 phần trăm hơn 10 phần trăm họ giữ được không thật sự là hỏi câu hỏi giữ được không rất khó nếu bạn mua dưới đây nếu các bạn mua dưới đây giữ bình thường nếu các bạn mua dưới đây giữ bình thường mua vùng giá gì giá 12 đến 13 các bạn giữ bình thường chứ còn nếu như các bạn mua vùng ở trên đây mua vùng trên 16 thì ưu tiên của mình sẽ nhắc mọi người là hãy bảo vệ tiền cổ phiếu bất kỳ cổ phiếu nào các bạn đang lỗ thì hãy, hãy tập trung bảo vệ tiền hãy tập trung bảo vệ tiền để còn tiền còn cơ hội đó là FLC nên là đối với trường hợp này thì đặt ra câu hỏi là bạn mua giá nào nếu đang lỗ thì hãy tập trung bảo vệ tiền còn nếu đang lời thì thật ra xu thế của xu thế của uh, ờ, FLC vẫn có lên về mặt chung và dài hạn vẫn có lên về mặt chung và dài hạn nhưng thực ra là những cổ phiếu đầu cơ như vậy nè dòng tiền nó đến và dòng tiền nó đi rất là nhanh dòng tiền nó đến và dòng tiền nó đi rất là nhanh nên mình cứ ưu tiên là có lời phải chốt có lời phải chốt với với nhóm nhóm có tính chất đầu cơ cao là được có một cái câu hỏi rất là hay của SC SC thì các bạn thấy là nó khác với lại SAM với lại khác với lại FLC là sau quá trình giảm của SC thì bật lại xe luôn tức là đây sao khi thị trường hồi ok cổ phiếu này hồi liền tại vì đơn giản cổ phiếu này có câu chuyện về cơ bản nên nó mới hồi lên nhanh được vậy khi mà như vậy xong với câu hỏi của bạn là họ giữ được không mình nó giữ được và hoàn toàn các bạn có thể đầu tư đối với cổ phiếu SC được mua lúc rẻ hồi lên trở lại bán giảm giá vốn đó là một cách trading rồi mua theo xu hướng cũng được khi mà giá trong quá trình tái tích lũy lại các bạn phải chờ quá trình tái tích lũy lại để các bạn giao dịch rồi mua theo uh, tích sản hàng tháng mua cũng được đối với cổ phiếu cơ bản thì có rất nhiều cách để các bạn giao dịch miễn sao hãy chọn cái cách giao dịch cho nó đừng bị lỗ là được <laughs> đừng bị lỗ là được nên là đối với trạng thái cổ phiếu e SC giao dịch được giao dịch theo định giá biên an toàn được giao dịch theo xu hướng chờ quá trình tái tích lũy lại để thành điểm mua theo xu hướng rồi hãy giao dịch rồi nếu mà các bạn đang mở vị thế lỗ khi mua trên cao đây thì hãy chờ những cái nhịp hồi phục để bán ra và chờ vùng giá khi mà điều chỉnh trở lại giảm dạ. nó hình thành cân giá nó hình cân giá như vậy nè nó hình thành cân giá như vậy nè. thì lúc đó các bạn có thể là giảm giá vốn được nó quá trình tích lũy lại đây là quá trình tích lũy lại thì các bạn giảm giá vốn được thì đó là cái chia sẻ của mình về SSC uh, ờ, QNS để mua QNS đang bắt đầu xuống lên đang bắt đầu xuống lên nhưng các bạn lưu ý nè đối với khung tuần đó, nó sẽ có thể xảy ra rủi ro là nó có thể là phân kỳ nha nó sẽ có rủi ro là phân kỳ giá nên là hết, hết sức thận trọng khi mà uh, thanh khoản tăng mà giá không thực sự tăng nhiều nhưng nếu thì một cái nến giảm đó, nến giảm tuần đó, thì các bạn lưu ý là nó sẽ confirm cái đà giảm này còn nếu mà khung ngày thì các bạn thấy là ok nó đang trong như đoạn là thúc đẩy tăng giá ngắn hạn nhưng lực nó yếu nhân lực của FPT yếu của QNS yếu so sánh với các cổ phiếu khác trong vùng ngành thì các bạn thấy ví dụ như là LSS LSS các bạn thấy không tuần không tháng đều đang rất mạnh luôn. không LSS không tuần không tháng đều đang rất mạnh rồi đến là um, LSS là không tuần không tháng này. xong đến là um, SBT SBT cũng điều chỉnh nè điều chỉnh hai phiên nè mà không tuần thì mới bắt đầu không tháng cũng mới bắt đầu nên đây là cơ hội gì đối với SPT rồi đối với cổ phiếu như là SLS là Mỹ Hưng Sơn La thì các bạn cũng thấy là không tuần là đi ngang nè không ngày nè đi ngang luôn thì dẫn đến là sau khi xét ra thì thấy hai cổ phiếu là SLS với lại QNS thì không hấp dẫn QNS thì có rủi ro SLS thì không không có cơ hội giao dịch thì nó còn lại gì còn lại mỗi là LSS và SBT đấy và SBT nên các bạn hoàn toàn là tùy chọn như tại sao mình nói các bạn ờ, bạn Lan Anh hỏi cổ phiếu QNS mà mình nói cả phục cả cổ phiếu ngành đường tại vì cổ phiếu ngành đường đang có cơ hội thật tại vì giá bán các anh chị mà đi mua đường ngoài chợ các bạn sẽ thấy giá bán đường càng đang ngày càng cao lên rất nhiều đơn hàng tăng rất nhiều và các doanh nghiệp bán đường sản xuất đường và bán đường này nè là mùa kinh doanh chính của nó là mùa sản xuất là quý 3 và mùa bán đường là mùa quý tư quý tư thì liên quan đến hoạt động sản xuất cả nền kinh tế Việt Nam đều có nhu cầu sử dụng đường rất là nhiều đó thì mình chia sẻ về FPT là như thế rồi tiếp theo câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Phúc cho hỏi trường mua SMSB Tiên Phong Bank SI thì mình xin phép trả lời đây luôn nhé đối với câu hỏi MSB MSB và phong Techcombank á, thì đang là hai cổ phiếu này đang có đà mạnh hơn so với nhóm ngành cổ phiếu nhóm ngành chung thì việc của bạn lên nên chờ quá trình điều chỉnh xảy ra rồi hãy mua tại vì những cái phiên tăng giá như vậy thì khi vì thế bạn mua mua mới thì nó sẽ có những người đang lời 10 từ từ 10 khoảng 10 phần trăm đi thì họ sẵn sàng chốt lời bất cứ lúc nào mà nó dễ rơi vào điều chỉnh nên đối với MSB hoặc Tiên Phong Bank thì bạn nên chờ điều chỉnh hãy giao dịch nên chờ quá trình điều chỉnh xảy ra rồi hãy giao dịch rồi đối với SI thì sao SI thì đang trong bắt đầu đà tăng đà tăng này bắt đầu hình thành từ từ khi công bố thông tin tăng vốn từ ngày 18 tháng 11 cho đến bây giờ thì hoàn toàn các bạn có thể là canh canh điểm để mà vào đó đó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Phúc à, bạn Bùi Đức Thiên triển vọng của ngành nhựa ừ, ngành nhựa thì anh không rành lắm đâu mình coi xuống giá thôi xương giá thì đến bây giờ thì ờ, lẽ là đà tăng của của A nó sẽ hình thành và nó thúc đẩy lên tiếp nhưng mà do điều kiện thị trường nên cổ phiếu cần tự lấy lại và dẫn đến dòng tiền dòng tiền thoát ra khỏi cổ phiếu A nó rất là nhiều nên quá trình này sẽ khá lâu và khá tốn thời gian và thậm chí nhiều khi là mô hình sẽ fail luôn nên hồi lên là để cho mọi người chờ bán hơn là mua vào hồi lên là để cho người chờ bán đấu ba hơn một mua vàng và các bạn để ý là thanh khoản rất là thấp trong một ngày tăng giá mà thanh khoản cao trong những ngày giảm giá thì mình phải lưu ý chuyện đó BMB BMB không lớn kênh sideways chưa thoát khỏi sideways và dẫn đến là trạng thái ngắn hạn này không phải là cơ hội giao dịch đó là chia sẻ của mình về BMB bạn Long Nguyễn có hỏi là anh cho biết nhận định về nhóm banh và TCB MBB à, từ đầu anh đã phân tích về nhóm banh rồi à, Long Nguyễn có thể xem lại cái video uh, nội dung lúc đầu mình chia sẻ về nhóm banh à, còn đối với trường hợp của TCB và MBB thì trong quá trình mình chia sẻ mình cũng có hướng dẫn một cách so sánh về sức mạnh giá của TCB và MBB so với các cổ phiếu khác ngân hàng và hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu yếu khá yếu trong ngân hàng là MB nè TCB-NMB là là tốt nhất là không nên giao dịch lúc này cổ phiếu đi ngang thì không có cơ hội rồi bạn Nông Khánh Huyền thì có hỏi mình là uh, tư vấn về trường giữ đối với LHG và BVT đối với LHG thì anh chia sẻ thông tin như vậy LHG có đặc thù là um, tất tất nhiên là vị trí bất động sản của uh, bất động sản công nghiệp của LHG nó khá gần Hồ Chí Minh và giá cho thuê rất cao nhưng cái yếu tố để các bạn đầu tư vào là giờ nó phải liên quan việc là có dự án mới không và hạch toán nó như thế nào thì trong quý 1 trong quý 1 thì nó xuất hiện cái khoản phải thu à, không phải cái khoản người mua trả tiền trước tức là người đăng ký ờ, thuê đất đó, ở Long Hậu rất là nhiều thì đến quý 2 thì mọi người thấy là quý 2 thì Long Hậu báo cáo lời rất kinh nhưng đến hiện tại thì nó hình thành là giảm tới đơn giản xong Long Hậu hạch toán một lần một trong xuyên suốt vòng đời dự án vào một quý thì dẫn đến đột biến lợi nhuận và dẫn đến năm nó lợi nhuận rất là tốt còn những giai đoạn sau thì nó không hoàn toán nữa nó không còn gì nữa toán nữa nên cái khúc ngon nhất thì là khúc này còn khúc phía sau này chẳng còn gì hết và về bản chất ấy, là cổ phiếu này đã gãy xu hướng trung hạn rồi nên cổ phiếu long hậu hồi lên là để bán và đây không phải là cơ hội giao dịch và nếu như từ đầu mà mà mà trong những bộ mà trước đó, mà mọi người có hỏi về long học thì mình sẽ cũng chia sẻ luôn đây mà là thương hiệu giao dịch rồi cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu BVT BVT thì liên quan đến là vừa có tính chất là nhóm cổ phiếu dầu khí dẫn đến là đà giảm mạnh này vừa liên quan đến là nhóm cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi xu hướng là bởi bởi bởi ờ, giá thuê tàu giá thuê tàu thì các cái kết quả kết quả doanh của BVT đang rất là tốt và rất tích cực các bạn hoàn toàn có thể lên đây đi stop các bạn ấn BVT nó sẽ ra khá nhiều thông tin về BVT cho các bạn ví dụ đây nó sẽ ra là thông tin là định giá của doanh nghiệp nè định giá doanh nghiệp là bi đang 10 chấm 10 chấm nè tỷ suất cổ tức 1.5 phần trăm EPS là 2.2 nè đó rồi xuống đây thì các bạn thấy là cái mức độ vị thế doanh nghiệp là trong vận tải xăng dầu thì rất là cao vị thế doanh nghiệp là 7 nè sức khỏe tài chính là 8 nè cam kết với cổ đông là chia cổ tức cho cổ đông rất là ổn là khả năng lời thấp đó tăng lượng tăng trưởng năm tức là ở mức là trung bình khi mà tổng hợp lại đây thì mọi người thấy đúng rồi 5.8 là một lượng trung bình trung bình thì bây giờ bắt đầu mình qua mình coi cổ coi xuống cổ phiếu này thì mình thấy là về mặt dài hạn nha xuống đang lên về mặt trung hạn thì đang có dấu hiệu suy yếu dần đang có dấu hiệu suy yếu dần hôm bữa khi mình vẽ đây thì nó có một cái cái cái khả năng là nó có vượt đế không nhưng mà cổ phiếu xong không gặp đúng thời điểm thị trường nên nhớ suy suy giảm là xuống thì nó sẽ còn cái cân trung hạn là nó sẽ còn cân giá trung hạn là như sau và mọi người follow theo cân giá trung hạn này đây đây là cân giá trung hạn cổ phiếu và các bạn follow theo cân giá trung hạn này để các bạn giao dịch đối với BVT đây là cách vẽ follow cân giá trung hạn này đó vùng này là vùng giữ có thể mua được và hồi lên đến vùng từ nửa bên trên này trở lên thì các bạn phải canh chờ bán đó đó là đối với BVT à, ờ, bạn à, Thúy Hằng có hỏi về hai cổ phiếu ngân hàng là BAB à, ờ, chịu giữ ok vẫn đang giữ được tại vì mới bắt đầu hình thành và trạng thái này là trạng thái trạng thái ít có rủi ro tức là đang bắt đầu hình thành được xuống từ vùng tích lũy nên cái đà này sẽ có nhưng mà nhưng mà nó sẽ có một vấn đề phát sinh về nó vấn đề phát sinh về nó đây là cổ phiếu rất nhỏ trong các ngân hàng phải không ta BAB sorry mọi người để mình check lại không phải BAB là nhóm ngân hàng đúng không ngân hàng Bắc Á và thuần túy là trong ngân hàng trong nhóm ngân hàng và cổ phiếu này nếu có giao dịch thì bản chất nó là chỉ giao dịch đầu cơ thôi nên là khi giao dịch mọi người phải lưu ý nha trong ngân hàng cũng ngân hàng DIS ngân hàng DAS nghĩa là đối với cổ phiếu BAB này thuần túy các bạn đầu cơ giá nên nếu như có biến động về rủi giá thì các bạn phải bán đi phải bán rồi BVB với ngân hàng khác mình không nhớ tên đâu BVB cổ phiếu ngân hàng ờ, bảng Việt ừ. thì đang mạnh hơn so với chỉ số ngành đây đang mạnh hơn so với chỉ số ngành tháng 8 năm đó đang mạnh hơn và dần dần tiếp cận lại cái vùng đỉnh đỉnh cũ của nó là vùng 28 đây là vùng 20 20 25 đã qua rồi thì tiếp cận vùng 28 thì triển vọng xuống của này có triển vọng xuống này đang hình thành và dòng tiền vào và giá vẫn tăng dòng tiền vào giá vẫn tăng nên đây là cơ hội các bạn có thể nắm giữ cổ phiếu VVB được ngân hàng được à, và chiều giữ HHV HHV mới bắt đầu hình thành xu hướng thôi nên là hoàn toàn có thể nắm giữ và mua ở vùng hỗ trợ này được nắm giữ và mua vùng hỗ trợ được xu hướng thì mới bắt đầu hình thành hoàn toàn có thể follow và nắm giữ tiếp tục đối với HV khi mà nhu cầu đầu tư công của chính phủ để um, gọi là gọi là thực hiện chính sách tài khoản mở rộng uh, thúc đẩy đà tăng trưởng trở lại của nền kinh tế là có và HV là một trong những doanh nghiệp sẽ nhận được rất nhiều lợi thế ở đây nên về mặt xuống giá cũng đang bắt đầu hình thành quá trình điều chỉnh trở lại cái cân giá và bắt đầu bật lên trở lại trường hợp follow đối với trường hợp HV để để để, để uh, chuyển hóa cơ hội thành lợi nhuận nếu có uh, bạn TH hỏi mình về CMDF CMDF đây cổ phiếu CMDF CMDF thì mình có chia sẻ nhiều lần với mọi người rồi CMDF mình thật sự là mình đã chia sẻ nhiều lần với mọi người rồi là đây là những cái kênh giá của CMDF là 48 50 52 này. ví dụ hôm bữa hôm hôm qua thì mình có mua lại vùng 48 và bây giờ đang bật lên vùng lại vùng 51 thì mình chờ có thể là vùng 52 52 năm 25 thì mình sẽ swing window còn nếu như vẫn bật lên mà thành trend tăng trở lại ví dụ đà tăng trở lại như trên đây thì ok nó sẽ tiếp tục đà tăng xu hướng thì cái việc lý do gì để mình giao dịch cổ phiếu này thì đơn giản là cái chu kỳ tăng giá cái chu kỳ về lợi nhuận của CMF đang bắt đầu đang bắt đầu xuất hiện chu kỳ tăng trưởng của GMF đang bắt đầu xuất hiện từ quý 4 quý 4 hiện tại so với quý 4 cùng kỳ nó có khả năng tăng gấp 3 lần về lợi nhuận nên nhớ là đây là một cái điểm rơi về việc là tăng trưởng của CMS nên là mình chia sẻ như vậy hy vọng là đây là cơ hội mình, nếu anh chị em có gì thì sẽ đánh giá sẽ nắm bắt được BVH BVH thì là một cổ phiếu trên yếu xu hướng yếu và tính là chu kỳ thì chưa có luôn tính là chưa có về một cái xu thế lớn xuất hiện nên dẫn là mọi người đừng giao dịch BVH đây là không phải là cơ hội giao dịch rồi cho em hỏi chiều mua TCB và TVB TCB Techcombank thì mình trả lời luôn là Techcombank không phải là cơ hội giao dịch và không nên mua TVB cổ phiếu chứng khoán thì đây là cổ phiếu chứng khoán yếu so với trong ngành các bạn các bạn Kim Kim Trần á, hoàn toàn co lại cái phần đầu video khi mình review nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng để biết được cái lựa chọn của mình về nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng là các cổ phiếu nào ok cảm ơn bạn cho hỏi bạn John Trần cho hỏi ý kiến về trường dự của Nam Long và CMF CMF thì mình vừa chia sẻ xong còn đối với Nam Long của phiếu không sản thì mình có lời khuyên mọi người là trong giai đoạn ngắn hạn thì các bạn nên nên cẩn trọng với nhóm nhóm cổ phiếu bất động sản tất nhiên là nó sẽ hồi phục nó tăng lên trở lại tùy tùy cổ phiếu những cổ phiếu thật sự tốt những cổ phiếu thật sự tốt và có dự án hạch toán các kiểu tức là nó dựa trên base về lợi nhuận thì Nam Long là một trong những doanh nghiệp đó nhưng hãy chờ cho quá trình này điều chỉnh để kết thúc và trong giai đoạn ngắn hạn thì có nhiều cổ phiếu nó đang có sức bật và đã tăng hơn sau là Nam Long và cổ phiếu bất động sản nếu các bạn lưu ý chuyện đó đó về chiều giữ thì Nam Long nếu mà được thì các bạn cứ chờ hồi lên để các bạn bán còn Gemini thì mình vừa review rồi rồi đối với cổ phiếu tiếp theo của bạn Lê Dũng họ về NDN NDN bản chất bây giờ nó không không phải là một công ty thuần túy bất động sản đâu thuần túy của NDN là không còn cái quỹ đất để phát triển nữa và bây giờ là lấy cái phần tiền á, để đi đầu tư tài chính nhiều hơn và đầu tư tài chính thì chủ yếu tập trung vào cổ phiếu cổ phiếu trên thị trường khoán Việt Nam thì các bạn hoàn toàn có thể đọc có cáo tài chính để ra được cái danh mục đầu tư của NDN để đánh giá nó hiệu quả hay không còn đây là các cân giá mà mình đã xác định đối với NDN thì các bạn thấy là cản trên cản dưới bật các bạn nếu mà các bạn đang lỗ đang lỗ hơn 7% thì hoàn toàn đây là một dịp hồi để các bạn chủ động các bạn bán nên chủ động stop loss nên chủ động stop loss chủ động bán thì đây là một dịp hồi thì các bạn có thể canh giá trong ngày mai ngày mốt nếu nó vẫn duy trì đà tăng trở lại ok mình chủ động bán để mình mình mình thu hồi phần vốn của mình và mình đi kiếm cái cơ hội khác đây là đối với NDN ờ, bạn Savio hỏi về hỏi về HAH SI, SGB SI thì là mua được SI đang trong giai đoạn bùng nổ giá là tăng giá HAH thì à, thì thực ra là có một giai đoạn là các bạn sẽ thấy là nó có một điểm điểm gọi là điểm điểm track out nhưng mà bị fail mà sau đó thì sao sau đó thì giá quay lại cái chạm cân hỗ trợ cân dưới là vùng này thì bắt đầu bật lên thì hoàn toàn các bạn chuyển chiến lược giao dịch từ giao dịch theo xu hướng trở thành giao dịch theo bindo đây là vùng 73 735 cho đến 745 là vùng cản có thể có quá ta HTH thì các bạn có thể mua ở giá vùng này và bán vùng này thì trong một báo cáo trong các báo cáo của công ty chứng khoán đó, thì HAH được vẫn được định giá rất hấp dẫn tại vì chiến lược kinh doanh của HH trong giai đoạn này là mua và cho thuê tàu nên dẫn đến là đảm bảo về lợi nhuận nè các bạn thấy là đảm bảo lợi nhuận trong không những là trong năm 2021 mà hợp đồng còn ký đến năm 2022 nữa điểm mạnh nhất của HH là khả năng sinh lời khả năng sinh lời tốt nhất ngành luôn là 10 điểm thì đây các bạn sẽ sẽ sẽ kéo xuống các bạn sẽ thấy ở dưới này là các giá các định giá có thể có quan điểm của chứng khoán đều định giá rất là cao ví dụ như SI là định giá 87 nè VDS là định giá 80 nè và trong giai đoạn vừa qua thì HAH có bán khoảng 2 triệu cổ phiếu 2 triệu cổ phiếu quỹ thì với giá 10 là giá vốn thì 2 triệu cổ phiếu quỹ của HAH quanh vùng giá là 70 đi 40 thì được 140 tỷ 140 tỷ trừ giá vốn là 20 tỷ thì cũng được khoảng 120 tỷ 120 tỷ trên cái phần là là là thì nó dẫn đến là cái thặng dư về EBS của doanh nghiệp này nó phải cộng thêm 2 3 k nữa thì dẫn đến là cái cơ hội cơ hội thúc đẩy tăng giá trong dài hạn của CMS ơi của của HH là vẫn còn nên mọi người lưu ý phần đó rồi bên đối với cổ phiếu SGB SGB thì đa số các phổi cạn này, các bạn thấy là mình vẽ sẵn rồi nó hồi phục từ vùng hỗ trợ thôi nó đang trong kênh sideways là chính trong kênh sideways là chính và các bạn xác định cái vùng window của nó để các bạn giao dịch rồi ờ, à, cho họ có thể mua mới cổ phiếu chứng khoán sau phim hôm nay ờ, bạn xem lại cái phần mình vừa chia sẻ mình chia sẻ những nhóm cổ phiếu mạnh nhất á, mạnh nhất của nhóm chứng khoán thì ở đó sẽ sẽ có các cơ hội giao dịch cho các bạn uh, Jim User hỏi về Đạt Phương Đạt Phương thì đến bây giờ thực sự là nếu mà nói về định giá thì trong năm 2022 thì định giá của Đạt Phương còn rất nhiều cơ hội nhưng mà trong ngắn hạn thì mình mình mình mình thấy rằng á, là Đạt Phương là vấn đề là cần trôn được cung cầu rất là tốt nha và xuống vẫn lên nên cái đoạn này là đoạn là các bạn giao dịch á, thì hãy nói chung là yên tâm hơn so với cổ phiếu đầu cơ khác nhưng mà nên hãy hãy có những cái cái, cái bước là là chốt lời dần dần để phần lãi lại cho nó chạy hơn là mình dồn tiếp tục vốn vô ở vùng cao này đó là câu chuyện chia sẻ về đặc phương còn ờ, đối với cổ phiếu KBC thì KBC đang ở vùng hỗ trợ hoàn toàn có thể các bạn có thể mua được nhưng mà mình có khuyên là đối với nhóm bất động sản nên chờ sau hai hoặc ba phiên nữa các bạn hãy giao dịch à, bạn Warren Buffett uh, nhờ chuyên gia đánh giá cặp TVC bạn là chuyên gia Buffett mà bạn cũng hỏi mình tư vấn cổ phiếu à thì có TVC nè ok yếu là trong nhóm chứng khoán nè nhưng mà vẫn chạm về vùng hỗ trợ hỗ trợ rút chân lên thì nhóm chứng khoán thì đa số là bây giờ đang có hưởng lợi khá nhiều về cái lưu lượng giao dịch về cái giá trị giao dịch của hiện tại của thị trường nên nhớ là nhóm, nhóm chứng khoán thì sẽ rút chân rất là nhanh và tùy từng nhóm thì sẽ vẫn duy trì đà tăng ví dụ FPS cũng tăng nè FPS cũng là một dạng là là là, là mới hình thành xu hướng nè và vẫn duy trì là tăng so với định nè sbs nè rồi ờ, TVB nè TB thì còn yếu hơn TVC nữa nên bạn hãy lưu ý là hai cổ phiếu này đều là hai cổ phiếu có xu hướng tăng TVB và TVC đều có xu hướng tăng thuộc nhóm ngành chứng khoán là nhóm đang có đà tăng luôn nhưng hai cổ phiếu này nếu mà xét ra trong nhóm ngành chứng khoán là đang là vị thế yếu so với ngành vị thế yếu so với ngành nên dẫn đến một câu kết luận là họ có nên như dịch hai cổ phiếu này không mình nghĩ là nên lựa chọn những cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm ngành chứng khoán để các bạn giao dịch CKG CKG là một phiên hồi phục rất là tốt và đánh giá là CKG nó có những câu chuyện rất rõ ràng và dòng tiền nó vẫn đang có thì các bạn nào cần thì các bạn cứ follow theo trend này trend này đang có và cái lực hồi rất tốt nhưng lưu ý thanh khoản lưu ý là thanh khoản hồi lên những thanh khoản thấp lưu ý hồi lên những thanh khoản thấp thì nó sẽ dẫn đến là câu câu trả lời là cần phải vượt đỉnh cần phải vượt đỉnh rồi test lại thì nó nó mới nó mới đủ hấp dẫn còn nếu như chạm đây mà quay đầu xuống thì mình vẫn té như thường tại vì thanh khoản này phù hợp rất thấp đạt phương thì mình vừa trả lời rồi à, đối với câu hỏi cuối cùng của bạn Phương Ngô về BLC BLC gãy cho anh trung hạn nên bán đây kẻ trên trung hạn nên bán kẻ trên này nên bán BLC này rồi KSV mình có một nguyên tắc nha bất kỳ cổ phiếu nào gãy trên trung hạn thì mình sẽ tư vấn bán bất kỳ cổ phiếu nào gãy trên trung hạn thì mình sẽ tư vấn bán KSV cũng đang ngấp nghé như vậy và nếu bạn nắm giữ thì nên chờ hồi phục để bán chờ hồi phục để bán và dẫn đến là câu hỏi của bạn Phương Ngô là BLC với KSB nếu có hồi về giá tức là giá tăng lên trở lại nên canh để bán để stop loss rồi câu hỏi cuối cùng là BSI thì mình sẽ trả lời câu hỏi BSI BSI đang điều chỉnh đẹp hồi phục lên trở lại 7.3% tức là cái xu thế này xu thế tốt về tháng về tuần về ngày và đây là một phiên hai phiên giảm đúng không nhưng phim này hồi phục cũng rất mạnh là cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán dầu khí cho nên ở đây cũng là một cơ hội giao dịch nói chung có, có từ chứng khoán là sàn nám có cơ hội giao dịch vấn đề là so sánh nó có mạnh hay không thì mình thấy là nó cũng được ở mức trung bình hàng ngày sẽ xếp nếu xếp về điểm thì nó sẽ cao hơn TVC TVB về trạng thái giá cổ phiếu ok đó là câu trả lời cuối cùng của mình trong ngày hôm nay thì uh, thì uh, um, đây mình stop xe thì hy vọng là những cái thông tin chia sẻ của mình nó hữu ích và giúp cho người trong những ngày nhân viên tiếp theo là có thể là tìm kiếm được cơ hội lợi nhuận hoặc hoặc là kiểm soát rủi ro quan có một cái cái mình mình cần cảnh báo mọi người là đối với chặt của VN Index thì mọi người phải lưu ý vậy nè đây là một nhịp hồi lên bật lên từ hỗ trợ đúng không bật lên từ hỗ trợ rất tốt nhưng mà mọi người phải lưu ý về thanh khoản lưu ý hoàn toàn đặc biệt về thanh khoản trong giai đoạn hiện tại cái cái quan trọng nhất là nó có xảy ra tình huống như ở đây không nó có xảy ra tình huống như ở đây không thì mình nghĩ là đỗ trường này ít khi xảy ra tình huống như đây ít khi xảy ra tình huống như đây nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra nên cần có kế hoạch về quản trị ro kế hoạch về phân bổ tỷ trọng để để xong để an toàn khi giao dịch mình vẫn nhắc mọi người phải an toàn khi giao dịch hãy lưu ý trạng thái này nhé